Em ơi anh làm gì sai sao em đã buông câu dừng lại Em ơi anh làm gì sai sao em yêu thêm người thứ hai Anh thương em thật lòng đấy sao em không thương anh thật lòng Tình cảm đó em coi là số không Nếu anh đã làm gì sai thì xin em nói Em nói đi em sao cứ im lặng Tình mình bao lâu nay hóa thành cho tàn Cơn đau này anh gánh hạnh phúc còn lại nhường em xưa em đã nói Em thương anh nhất mà Ngày xưa em cũng nói Yêu anh cho đến giờ Mà giờ đây em đã Thương thêm ai nữa Có lẽ bây giờ em cũng đã rời xa Anh cũng đã từng nghĩ rằng Em coi anh là tất cả Nhưng sao hôm nay cũng đã từng nghĩ rằng em coi anh là tất cả nhưng sao hôm nay anh mới nhận ra Em ơi anh làm gì sai sao em nỡ buông câu tình Em ơi anh làm gì sai sao em yêu thêm người Anh thương em thật lòng đấy sao em không thương anh thật lòng Tình cảm đó em thôi là do ta